thống kê đầu đuôi lô tô ngày hôm qua thì chúng ta không có đầu nào chúng ta bị gãy đuôi thì chúng ta không có anh em nhé về phần lô ba nháy của chúng ta thì có con 62 này ngày hôm qua thì chúng ta có con 62 lô hai nháy của chúng ta thì có con 36 này 84 này và con 71 ngày hôm qua thì ở trên kênh của chúng ta thì có 1 2 3 3 con lô hai nháy và một con lô ba nháy anh em nhé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 thì cũng chia buồn với anh em trên kênh của chúng ta ngày hôm qua chúng ta đã gãy hết anh em nhé thì hơi tiếc là hôm trước của mình như này cứ chia sẻ hôm trước hôm sau thì nó mới ra hôm trước thì cũng bắt cho em là cái đầu 8 có con 82 và 87 thì trong cái dàn đề của chúng ta thì có con 81 này thì ngày hôm qua nó mới ra cơ anh em nhé ngày hôm qua nó mới ra ngày hôm qua đề của chúng ta về con 81 này thì chúng ta bị chậm mất một ngày anh em nhé ngày mùng 7 thì nó không ra ngày mùng 8 nó mới ra nhưng mà lô đề mà không phải là ngày nào chúng ta cũng rực rỡ và chiến thắng được nên là anh em uh, thông cảm đấy chúng ta có lúc vinh quang mà cũng có lúc chúng ta chết nên là không sao thắng thua là chuyện bình thường lô đề mà phải không ạ họ thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề để chúng ta tham khảo chơi trong buổi chiều ngày hôm nay nếu mà anh em nào mà cảm thấy đen quá thì chúng ta lên dừng lại để chúng ta đợi cầu đỏ thì chúng ta tiếp tục vào anh em nhé rồi ok thì anh em để ý luôn đây cho mình này về cái đường cầu này của chúng ta thì xong thủ đề kết hợp lại ba càng chạy từ ngày thứ bảy này chúng ta lấy cái dãy 3 này dãy 7 này càng lấy ở dãy 4 chúng ta ghép lên giải ba này cho mình anh em nhé ghép giải ba này càng thì chúng ta lấy ở cái giải tư này càng chúng ta có càng 5 bằng không này một lên một bóng 6 con 6 này ghép lên con à, không chúng ta có càng 5 và 0 này xong thủ đề của chúng ta 606 này để chúng ta chơi cho ngày mùng 7 tháng 5 ngày mùng 7 tháng 5 của chúng ta đề về 60 thì chúng ta đã ăn được xong chủ đề là con 60 anh em nhé càng của chúng ta là càng 060 thì chúng ta ăn được cái càng không này tiếp tục đường cầu này của chúng ta thì có ở đây thì chúng ta có 4 bóng 9 này và 6 bóng 1 chúng ta có càng 4 và 9 xong chủ đề của chúng ta là 181 này để chúng ta chơi cho ngày mùng 8 tháng 5 ngày mùng 8 tháng 5 của chúng ta đề về 81 thì chúng ta đã ăn được xong chủ đề là con 81 này càng của chúng ta là càng 4 481 thì chúng ta cũng ăn cả càng ăn được cả đề tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta ở đây thì chúng ta có hai bóng 7 này 3 bóng 8 hai bóng 7 chúng ta có càng 3 và 8 xong chủ đề của chúng ta là 707 anh em nhé 707 để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì cái cá nhân trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 7 này chạm 7 lót cho mình bộ đề 02 anh em nhé tránh cái trường hợp như ngày hôm qua của chúng ta thì nó lại về cái bộ bộ đề 13 đây anh em ạ đấy thì anh em cẩn thận thì chúng ta lót cái bộ đề 02 này tí ở cái bảng chốt thì mình sẽ chốt cho anh em còn đâu anh em thích ít số thì chúng ta có thể vào 707 này kết hợp lại càng 3 càng 8 anh em nhé còn không thì chúng ta lên tham khảo không có gì là chắc chắn 100% đây là cái đường cầu đề 3 k về đường cầu bộ đề của chúng ta anh em để ý luôn đây cho mình này bộ đề này của chúng ta thì uh, chạy từ ngày thứ bảy cái đường cầu ngày hôm qua của mình chia sẻ cho anh em đấy thì mọi người cũng có thể là test lại cho mình trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì nó chạy là ngày thứ tư như mình không có thời gian nhiều nên là mình uh, rút gọn đi để cho mọi người dành cho mọi người test cho mình anh em nhé ở giải 7 ngày mùng 6 tháng 5 này thì chúng ta lấy con số thứ ba ở giải 5 và con số thứ hai giải 7 này thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 01 này. 010 này, 060 này, 515 này, 565. Để chúng ta chơi cho ngày mùng 7 tháng 5 này. ngày mùng 7 tháng 5 của chúng ta đề về 60 thì chúng ta đã ăn được con đề 60 này trong bộ đề 01 tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 13 này một ba một một tám một sáu ba sáu và sáu tám sáu để chúng ta chơi cho ngày mùng 8 tháng 5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 bộ đè lưỡi của chúng ta này chạy từ ngày thứ bảy anh em nhé ở giải nhì này con số thứ ba và con số đầu tiên ở giải nhì hai con này ghép vào với nhau thì chúng ta cũng có bộ đề 01 này để chúng ta chơi cho ngày mùng 7 tháng 5 này ngày mùng 7 tháng 5 của chúng ta đề về 60 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 01 này tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 13 này để chúng ta chơi cho ngày mùng 8 tháng 5 ngày mùng 8 tháng 5 của chúng ta đề cái 81 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 13 này thì theo cái đường cầu này trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 03 anh em nhé bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 và 585 đường cầu này của chúng ta thì mọi người để ý cho mình là cặp 80 và 08 này và 30 và 03 để ý cho mình bốn con này trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé về đường cầu lô của chúng ta cầu lô của chúng ta gần đây khá là đen các bạn ngày hôm nay mình chỉ cầu xem là nó có ok không đen không gì được thứ bảy này chúng ta lấy ở cái dãy 3 này 3 thủ lấy ở dãy 7 và dãy 6 về đường cầu lô đề thì nó có rất nhiều cầu nhưng mà cái tỷ lệ nó có ra hay không thì đó là cái sự may mắn chứ không ai khẳng định là nó ra 100% được mọi người ghép theo cái đường mũi tên này cho mình bạch thủ lô 95 xong thủ lô 0660 để chơi cho ngày mùng 7 tháng 5 này ngày mùng 7 tháng 5 của chúng ta đã ăn được xong thủ lô 0660 thì chúng ta ăn được con 60 này hai nhà anh em nhé và bạch thủ lô 95 95 của chúng ta về dãy 7 này tiếp tục đường cầu này của chúng ta thì có xong thủ lô 23 và 32 này bạch thủ lô 41 để chơi cho ngày mùng 8 tháng 5 ngày mùng 8 tháng 5 của chúng ta đã ăn được xong thủ lô là 32 32 của chúng ta về ở giải nhì bạch thủ lô 41 của chúng ta thì ăn ở giải 6 này thì chúng ăn ăn được con 32 này và con 41 tiếp tục cái đường cầu này để cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có xong thủ lô 282 này bạch thủ lô chúng ta là còn 61 cái cặp 1661 này của chúng ta nó đang ra rất chi là dài rồi. ngày hôm nay mình vẫn bắt cho anh là bạch thủ 61 mọi người lên tham khảo không thì thôi trùng cầu thì vào không thì chúng ta dừng lại anh em nhé Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi cho ngày mùng 9 tháng 5 anh em nhé về cái đường cầu lô đề này của chúng ta thì mình bắt cho em là ba cái bộ đề và một cái chạm là cái chạm 7 này xong thủ đề của chúng ta là 0770 này về trong buổi chiều ngày hôm nay thì uh, mọi người để ý cho mình những cái con mà mình khoanh này là 171 này 626 này và 030 và 080 707 thì ở đây có rồi kết hợp với lại càng 3 càng 8 cho mình trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là dự đoán không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé trên kênh của chúng ta thì đang gãy mất hai ngày nên là anh em nào mà chơi thì chúng ta cũng để ý cho mình đen thì chúng ta lên ờ, dừng lại hoặc chúng ta nhỏ nhẹ đấy là cái cách chơi của chúng ta chứ càng đen chúng ta càng đâm đầu vào thì chúng ta chỉ có chết thôi thắng thua thì nó ờ, chả biết nói trước được cái điều gì thì nô đề mà phải không ạ chúng ta chỉ là dự đoán thôi